Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Nghịch lý thị trường sale and May. Vậy thị trường ờ, tháng năm tới sẽ diễn ra như thế nào? Đây là một cái bài báo ờ, đang ờ, vừa rồi đang rất là hot của phân tích của VN Direct. Bao nhiêu anh chị em đã đọc cái, ờ, cái cái bài báo của VNRX là thị trường trong tháng 5 này là có khả năng đợt có những đợt giảm khá là mạnh ờ, có lẽ là khi mà chúng ta đọc những tờ báo như vậy thì không biết các bạn nghĩ điều gì khi mà chúng ta đọc hoặc là nhận định của các chuyên gia đặc biệt là những cái chuyên gia ờ, rất có uy tín các công ty chứng khoán cực kỳ có uy tín như vậy câu chuyện đó là gì ạ tại vì ờ, trong uh, mấy hôm vừa qua thì có nhiều bạn hỏi vậy ờ, sau tết thì thị trường nó diễn ra như thế nào và rất nhiều anh chị em lo lắng sợ hãi cũng có uh, trước khi dũng chia sẻ về thị trường cũng như là uh, những cái kịch bản có thể diễn ra sau nghỉ kỳ nghỉ lễ tết uh, chúng ta biết rằng là thời gian vừa qua thì uh, rất nhiều à, các à, thông tin tích cực có tiêu cực có có lẽ là tiêu cực nhiều hơn à, sell mail là một trong những cái thông tin mà chúng ta thấy là năm nào cho có đúng không nó lặp đi lặp lại hết chu kỳ này hết năm nọ năm kia thế thì sell mail nó là cái gì một cái hiệu ứng của cái tháng năm bình thường thôi ạ chúng ta biết rằng rất nhiều năm thị trường tốt thì những hiệu ứng này nó chẳng có tác động gì cả À, tâm lý nhà đầu tư hay là tâm lý thị trường khi mà thị trường đang trong một xuống đi lên thì nó chẳng có tác động gì cả anh chị em hôm qua Dũng đã giới thiệu anh chị em một cuốn sách đó là gì ạ thuần hóa sư tử đây anh chị em nhìn đó đây cuốn hóa sư thuần hóa sư tử thì trong cuốn này sách này tác giả có nói rằng là ở trong cái xu hướng của thị trường á mà trong một trend đi lên thì tất cả thông tin xấu nó sẽ bị bỏ qua hết anh nhờ tin xấu nó sẽ bị bỏ qua hết còn tin tốt thì nó sẽ giữ lại và tiếp tục tăng đấy là trong xu đi lên còn ngược lại trong uh, xu hướng giảm thì thị trường nó có gì ạ thị trường thì tin tốt thì nó cũng bỏ qua tức là nó bỏ qua nó có thể hồi phục một hai phiên sau đó tiếp tục đi xuống à, tại sao nó như vậy thì uh, các bạn một số bạn đã đọc cái cuốn sách đó là gì ạ à, phương pháp đầu tư VPS đây là cuốn sách nó một phần Dũng nghĩ là nó một phần rất nhỏ trong viết ra anh chị em nhá ai đã đọc cuốn sách đâu ạ đây là cuốn sách ạ thực tế khi mà Dũng nghiên cứu của VSA thì đây là cuốn sách nếu mà nói để cuốn sách này để chúng ta thực hành trong VSA thì thực tế nó có lẽ phải cần rất nhiều nữa nhưng tuy nhiên thì ai đó chúng ta cũng thế thôi nếu chúng ta chưa biết về VSA thì nên đọc cuốn sách này để chúng ta biết rằng là VSA là gì tại sao chúng ta cần phải hiểu về phân tích kỹ thuật VSA à, tại sao chúng ta cần phải biết là cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy tái tích lũy hay là trong giai đoạn mà phân phối hay là ở à, giai đoạn mà bước vào chu kỳ tăng đơn giản thế thôi ạ à. chúng ta cần phải biết để tránh tình trạng là chúng ta mua bán chúng ta không biết nó vận động ra sao thế thì rõ ràng là chúng ta đang thấy rằng là cái thông tin mà một ai đó nói cho chúng ta một cái tổ chức nào nói cho chúng ta một công ty nào nói chúng ta thì cái câu chuyện này thực tế nó cũng chả có gì mà gọi là ghê gớm cả bởi vì anh chị em thấy là hàng ngày các công ty chứng khoán nói về thị trường chung thì ờ, thông thường thì có khoảng 5 công ty thì có ba công ty nói là đi xuống còn ờ, hai công ty nói đi lên hoặc ngược lại thì có hai công ty nói đi xuống và ba công ty nói đi lên tức là chúng ta thấy là những cái kịch bản đấy luôn luôn uh, luôn luôn chúng ta thấy là luôn luôn diễn ra thị trường à, đặc biệt là lúc thị trường đạt đỉnh nhé thì phần lớn đến 99 phần trăm các công ty đều nói thị trường tăng tiếp đúng không ai đã thấy điều này thì comment cái chúng ta cứ comment đúng không comment một cách uh, mang tính chất là là là sự thật nhá anh chị em thấy đã đọc đã đọc cái này điều này chưa ạ anh chị em có đọc điều này không đúng không có đọc điều này không nên nếu chúng ta ở đây Dũng cũng nói là gì ạ đúng hay sai mà chúng ta nếu chúng ta không có kiến thức hiểu rõ đúng không hiểu rõ thì chúng ta sẽ bị loạn và khi chúng ta loạn thì chúng ta phản ứng rất là nguy hiểm Đúng phản ứng với thị trường rất là nguy hiểm chúng ta có thể bán hết cổ phiếu sau đó cổ phiếu đi lên hoặc là chúng ta gì ạ chúng ta nó có một cái vị thế tâm lý hoặc là mọi thứ nó diễn ra trong cái gì ạ vô thức của chúng ta nên chính vậy thì để chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường hiểu rõ hơn về cổ phiếu thì với chúng ta dành thời gian để phân tích xem một chút nó diễn ra như nào vì đây là một cái livestream trực tiếp và Dũng biết rằng là không cái gì nó để chính xác 100 cả nên tất cả những cái mà Dũng chia sẻ đây là những cái gì để anh em tham khảo vì ờ, cái việc mà tại thời điểm này chúng ta sẽ đưa ra một cái góc nhìn khách quan nhất cho thị trường à, câu hỏi đầu tiên anh chị em thử đặt câu hỏi là nếu cái giá xăng dầu tăng như vừa qua thì liệu chúng ta có thể tạo ra lạm phát cao không ạ lạm phát chúng ta có thể tăng đột biến không ạ Dũng nghĩ là không à, thông thường thì ờ, lạm phát mà nó tăng đột biến thường xảy ra từ giá lương thực thực phẩm những cái nhu cầu thiết yếu mà nó tạo ra hiệu ứng còn nếu xăng dầu mà tăng để tạo ra lạm phát cao thì Dũng nghĩ rằng sẽ khó để, để tạo ra lạm cao rất cao nên nếu chúng ta dùng một cái biến à, một cái biến nhỏ như vậy để chúng ta bảo là lạm phát ở mức cao thì điều đó sẽ là không chính xác anh chị em hiểu không chính xác bởi vì cái, cái hàm lượng về gì ạ à? về giá xăng dầu để tác động lên nền kinh tế nó không nhiều ok đó là cái đầu tiên thứ hai chúng ta thấy là hàng hóa lương thực thực phẩm của chúng ta thời điểm tại hiện tại là khá dồi dào à, tuy nhiên thì có một số các à, sản phẩm như là sắt thép có thể có những biến động mạnh đúng không thì nó cũng có thể tác động lên hàng hóa chúng ta à, thứ hai là chúng ta có thể thấy rằng là Ờ, một số lương thực như trong chúng ta có một số các à, loại uh, gia cầm chẳng đấy thì có dấu hiệu gia tăng tuy nhiên thì nó cũng không thể nào tạo ra một cái quá trình đột biến nên cái việc mà lạm phát của chúng ta có khả năng quay đầu nhưng nó không đến mức là là, là, là quay đầu tăng á, tăng mạnh á, thì khả năng là không cao nha khả năng là không cao mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái tháng tháng 5 này này tháng 5 năm nay bình thường là cái tháng 5 mà chúng ta thấy là tiêu dùng rất lớn cho uh, ờ, dân du, du lịch nhưng Dung nghĩ là với cái dịch bệnh mà vừa rồi ấy, thì cái việc mà để uh, phần lớn các gia đình mà đi du lịch nhiều Dũng nghĩ là không không không cao tại vì uh, khi mà Dũng ở trong cái khu uh, cư cư mà Dũng đang ở thì uh, Dũng thấy là dưới cái hầm xe thì gần như vẫn chật cứng rồi tức là cái việc mà để đi di chuyển hoặc là uh, số lượng người đi thì cũng không quá đông như so với năm trước nên chính vì vậy thì rõ ràng cái tác động lạm phát có thể nó sẽ không cao như năm trước nên đây là một cái những cái dự đoán mà mang tính chất là là là là mang tính chất là tại vì không có con số đo lường tại vì Dũng luôn nói con số đo lường nên cái này là cái chúng ta có thể đến tháng 5 đúng không cuối tháng 5 chúng ta biết được nên bảo rằng bây giờ lạm phát to lắm lạm phát ờ, khủng khiếp lắm bán cổ phiếu đi hay là rủi ro lắm thì những cái điều đó nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì thiếu hiểu biết hoặc là đưa ra những thông tin như vậy nó tránh tình trạng là chúng ta sẽ rất là, là hoang mang cho các anh chị em đầu tư thế bây giờ chúng ta nói về covid đúng không vậy nói covid thì rõ ràng là cái đợt à, covid này nếu so cái đợt covid trước thì rõ ràng là nó sẽ nó phức tạp hơn bởi vì thứ nhất là chúng ta vừa nghỉ uh, nghỉ tết nguyên đán cái thứ hai là những cái à, nước ven chúng ta trong đó có thái lan campuchia đặc biệt là cái ờ, nước ờ, cùng đông ờ, châu Á chúng ta là Ấn Độ đã xảy ra cái gì bệnh khá lớn tuy nhiên chúng ta thấy là cái đợt mà Trung Quốc nó gần chúng ta thì cái cái việc mà mà uh, chúng ta thấy là cái cái cái tác động của đợt Trung Quốc nó lớn hơn hơn rất nhiều so đợt này đúng không anh xem thấy không cái đợt mà của Trung Quốc nó lớn hơn rất nhiều so đợt này hoặc là chúng ta thấy là đợt mà của uh, thành phố Đà Nẵng hoặc là vừa qua chúng ta thấy là cũng xảy ra ở Hải Dương đúng không thì thông thường nó có một cái cái tư duy như này, này. khi một cái thông tin đó, anh chị em nhỉ khi mà thông tin nó quá gì ạ à, nó quá rõ ràng nó quá liên tục và chúng ta thấy là thường nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn nên nếu mà nói về covid thì nó không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường khoán anh chị em nhé không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường chứng khoán bởi vì những thông tin này chúng ta xem theo dõi tất cả các gì ạ các giai đoạn khác nhau rồi thì uh, vẫn là trong cái uh, tài chính hành vi thì uh, tác giả hoặc là Dũng đã nghiên cứu rất là nhiều năm thì Dũng thấy rằng là thông thường thì nó sẽ không gì ạ à, không tác động quá nhiều khi mà cái thông tin nó quá rõ ràng rồi anh em ạ khi thông tin nó quá rõ ràng ai cũng biết và mọi thứ nó đã nhìn nhìn vào người thấy nó rõ ràng rồi vậy ai trong chúng ta là cảm giác là lo lắng sợ hãi với covid thì có thể comment số một điện còn ai mà chúng ta thấy là cũng thấy là thấy bình thường cũng có lo lắng nhưng cũng thấy là nhẹ hơn là trước thì có thể comment số 2 thế để cho chúng ta thấy là khách quan nhé anh chị em khách quan khách quan cực kỳ khách quan chứ không mang tính chất là à, Dũng đang nói là tích cực hay tiêu cực đấy một số anh chị em đây cũng là rất là lo lắng thế điểm đây chúng ta thấy là cũng có những anh chị em lo lắng có những anh chị em gì ạ à, cảm giác là thấy bình thường ở đây nó giống nó giống như này thường thì khi mà chúng ta đi qua cái gì ạ cái uh, đi qua cái uh, than dạ than hồng thì chúng ta lần đầu tiên chúng ta rất là lo lắng anh chị em thấy không hay là chúng ta có một câu chuyện là một con mèo khi nó nhảy lên một than than, than hồng để do lắng và lần sau nó sẽ không dám nhảy nữa thì ở câu chuyện đi trên thủy tinh ở một số các diễn giả khi bắt à, học viên đi trên thủy tinh và lần đầu tiên họ đi họ rất là lo lắng sợ hãi Như lần thứ hai họ đỡ lo lo hơn và dần họ có thể lần thứ ba họ sẽ không lo lắng nữa à, một số các câu chuyện khác nữa để anh chị em có thể thấy rằng là bao nhiêu chị em thấy là cái thời điểm mà trước đây ấy, khi mà khi mà tái cái cái quỹ ETF ấy, là chúng ta lo lắng sợ hãi bởi vì những phiên đấy cổ phiếu nó dao động rất lớn và phần lớn chúng ta rất là hoảng loạn thì có thể comment số 3 cho Dũng không ạ tức là khi mà chúng ta thấy là cái thời mà nó diễn ra cái uh, tái cấu trúc ETF á, giai đoạn đầu á, thì lúc đó cổ phiếu giảm sàn nhiều trường hợp mà chúng ta cảm giác là cứ diễn ra đến cái đoạn đó là chúng ta gần như hoảng giống như là vỡ mặt luôn ạ nhưng đến bây giờ anh chị em thế nào anh chị em thế nào đến bây giờ chúng ta thấy là lo lắng quá không ạ có sợ hãi quá không có mệt mỏi quá không có bị vỡ tim hay không rõ ràng là không đúng không nên ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta nhìn nhận mọi cái vấn đề nếu nó đã trải qua liên tục trải qua liên tục trải qua liên tục nó sẽ không là vấn đề khác nó không là vấn đề cả và nếu chúng ta nhìn thấy ở Mỹ khi mà cái dịch bệnh nếu chúng ta nhìn về nước Mỹ là cái nước mà dịch bệnh rất là lớn số lượng người Mỹ mà gọi là chết do Covid ấy, lớn nhất thế giới đúng không cho nên lớn nhất thế giới cũng không nhớ chính xác là con số bao nhiêu nhưng là lớn nhất thế giới nhưng rõ ràng chứng khoán Mỹ từ lúc mà có dịch bệnh nó cũng tăng rất mạnh mà tăng thậm chí là mạnh nhất thế giới nên chúng ta thấy rằng là ở đây mọi thứ nó gì ạ à? nếu mọi thứ nó rõ ràng uh, nó rõ ràng thì cái cái gì ạ à? cái củ ờ, cái việc và covid bây giờ nó không phải là vấn đề quan trọng Đấy, thế để để chúng ta thấy là những cái điều này nếu anh chị em đọc những cuốn sách như phi lý trí hay là thuần nó sư tử hay là hơn cả những điều bạn đã biết tất cả những cuốn sách như vậy nó gọi là tài chính hành vi nó sẽ cho chúng ta gì ạ góc cạnh tâm lý của nhà đầu tư chẳng hạn khi mà cổ phiếu mà tăng giá đấy, trong xu hướng tăng giá thì nó kích thích người ta mua còn trong một xu hướng giảm giá thì nó gì ạ nó làm cho chúng ta sợ hãi và đa phần mọi người sẽ bán ra không dám mua vào Đấy, kích thích mua hay là bán ra nó là do gì ạ do trạng thái của chúng ta đang ở đâu thì bây giờ chúng ta đang xem là trạng thái của chúng ta đang ở đâu phần lớn nếu chúng ta thấy ở trạng thái ở đang trạng thái ở phân phối chúng ta đang bị lỗ thì nó có xu hướng là chúng ta sẽ bán ra rất nhiều còn trạng thái chúng ta đang gì ạ đang trạng thái tích lũy tức là chưa lãi nhiều lắm mà chúng ta đang thấy là có lãi một chút hoặc là lỗ một chút thì trạng thái đó nó sự hoảng loạn sẽ không là cao thì ở trong cái này chúng ta không thể đo lường tại vì uh, nó sẽ có rất nhiều công cụ khác đo lường như bây giờ chúng ta có thể sử dụng một số các biểu đồ để chúng ta đo lường xem là nó như nào trước khi chúng ta phân tích sâu hơn về thị trường ok à, trước khi phân tích sâu thị trường thì à, anh chị em có thể chia sẻ video này à, chúng ta hãy chia sẻ video này cho nhiều anh chị em khác biết bởi vì cái video này Dũng tin chắc rằng là nó sẽ hỗ trợ chúng ta một phần nào đến thị trường hay là có ảnh hưởng thị trường hay không thì thực ra bây giờ nói có ảnh hưởng hay không thì không ai có thể công ty chứng khoán họ cũng nói là chung chung tất cả mọi cái chung chung thì bây giờ chúng ta sẽ xem là có ảnh hưởng hay không nó ảnh hưởng nhóm cổ phiếu nào ảnh hưởng đến gì ạ đến điều gì đơn giản thôi ạ à. OC xin cảm ơn bạn cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Long bây giờ chúng ta sẽ uh, tính xem là kháng cự hỗ trợ thực ra kháng cự hỗ trợ ở trong phân tích kỹ thuật nhiều lúc là chúng ta thấy là uh, nhiều lúc có thể mọi người sẽ thấy rằng là trong xu hướng đi xuống nhá trong xu đi xuống thì tất cả cái hụt hỗ trợ nó chẳng có tác dụng gì cả anh chị em nhá trong xu hướng đi xuống thì tất cả anh cho comment này trong xu hướng đi xuống thì tất cả những vùng hỗ trợ nó gần như không có tác dụng nên cái này nó đang bị trái với tất cả các chuyên gia phân tích kỹ thuật đấy tức là các chuyên gia phân tích kỹ thuật thì phần lớn là khi mà trong cái xu đi xuống thì họ sẽ nói là à, cổ phiếu đang gặp vùng hỗ trợ này là hồng chỗ trụ trợ mạnh vùng hỗ trợ này là hồng trụ trợ thế nọ thế kia nhưng thực tế chúng ta không đo lường được theo là mạnh hay yếu dựa vào mấy cái à, biến động hoặc là cái vùng mà chúng ta gọi là hỗ trợ mạnh hay yếu và chúng ta phải đo lường về giá và biến động về giá ở thời điểm đó ok thế thì uh, tại ok sẽ có rất nhiều người sẽ không hiểu bởi vì chúng ta hiểu là ngày mai có mua được vick không hoặc ngày mai bán được vick không thế là hiểu ạ thế thì thế chúng ta sẽ hiểu không ạ thế thì ở đây chúng ta đang nói về cơ bản anh chị em biết rằng là covid Tức tài chính hành vi chúng ta đang giống như câu chuyện ở trong à, gia đình chúng ta đấy ạ. Câu chuyện à, nó rất đơn giản là những cái gì chúng ta trải nghiệm qua rồi. Liên tục trải nghiệm qua, ban đầu chúng ta thấy sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi liên tục, đúng không? Sau đó thì dần dần chúng ta hết sợ hãi. Nếu Covid mà nó diễn ra liên tục trên thị trường chứng khoán hết chu kỳ này, đúng không? Hết chu kỳ này đến chu kỳ khác thì dần dần nó trở nên chai lì và bản thân cái phản ứng sẽ ít đi tôi gọi là thông tin cũ đúng không cái thông tin gì mà nó diễn ra nó cũ thì nó không tác động lên thị trường đó anh chị em hiểu không thế thì uh, có lẽ là nó sẽ không phù hợp với những ai chỉ hỏi là nó là cái gì mua hay không bán hay không ai sẽ hỏi những câu hỏi đấy nó sẽ không phù hợp còn nếu ai biết là tại sao nó lại như vậy và làm thế nào để được như vậy thì sẽ hiểu đúng không ạ nó giống như này lại tiếp tục nói về thông tin một cổ phiếu á, một cổ phiếu chúng ta thấy là à, thường thì à, thông tin bao giờ bất ngờ nó mới tạo ra một hiệu ứng còn thông tin mà nó diễn ra liên tục nhiều cổ phiếu nó liên tục liên tục liên tục rồi thì nó sẽ không có tác động lên cổ phiếu nhiều lắm đơn giản thế thôi ạ à. cuộc sống chúng ta cũng đơn giản thế hãy hãy đưa về gì ạ gì ạ? Dạ, hãy đưa về gì ạ hãy đưa về cái cuộc sống chúng ta Đấy, hãy hãy đưa về cuộc sống chúng ta thì mọi thứ sẽ đúng tin chắc là chúng ta sẽ tự hiểu à, đầu tiên à, có lẽ chúng ta sẽ nói về thị trường chung à, tất cả mọi thứ đều đi theo xu hướng thị trường chung anh chị em nhá mọi thứ đi theo xu hướng thị trường chung ở đây chúng ta sẽ phải phân tích thật kỹ ở giai đoạn này bởi vì chúng ta sẽ có những giai đoạn nhầm lẫn về covid nha anh chị em nhầm lẫn về covid với thực sự nó phản ứng của thị trường trước khi mà chúng ta nhìn nhầm lẫn về covid với phản ứng của thị trường thì dũng cho anh chị em một cái cổ phiếu đây là một cái cổ phiếu anh chị em có thể nhìn thấy cổ phiếu này không ạ khi cổ phiếu này bứt phá đi lên với khối lượng lớn và ở phía trên đó nó tạo ra sự rung lắc rất lớn rung lắc rất lớn khi rung lắc này nếu khối lượng nó không đạt thì điều gì sẽ diễn ra anh chị em để comment nhá khi rung lắc rất lớn nếu cái gì không đạt thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta đang nói về gì ạ VSA đấy ạ nói về VSA nói về một phần cuốn sách này anh chị em có thể mua anh chị em đọc Dũng không mang tính chất là là là kiểu như bán tại vì Dũng bán bán sách đây một phần mà trong cái khóa học mà Dũng đào tạo nhưng cái này nó chỉ giải quyết được một phần thôi ạ vậy khi mà cổ phiếu rung lắc mạnh điều gì sẽ bị diễn ra đúng không khi thị trường biến động mạnh thì điều gì sẽ diễn ra đấy anh chị em nhớ cái điều này tại vì có thể chúng ta sẽ dựa vào sell and main dựa vào covid hay dựa vào bất cứ một điều gì đó để chúng ta giải thích cho cái vấn đề chúng ta không biết thực tế là gì ạ cái việc mà nghi ngờ hoặc cái việc mà thị trường nó đang gì ạ tạo tâm lý bất ổn hay là chúng ta gọi là bất an nó đã diễn ra từ trước rồi các bạn nhá nó đang diễn ra từ trước rồi đây chính là cái tâm lý nhà đầu tư đang bất an chính cái vì bất an này nó mới sự lên xuống lên xuống lên Đấy, với khối lượng không đạt Anh chúng ta nhìn ở góc độ đây chúng nó gọi là phân phối ai đã hiểu điều này thì có thể đã hiểu là phân phối là một phiên khối lượng lớn dạ, khối lượng lớn so với dạ, phiên trước đó và giá giảm thế là gọi phân phối hoặc là phiên như này cũng là một trạng thái phân phối tức là khối lượng lớn đúng không so với phiên hôm trước đó nhưng rõ ràng biến động giá và kết thúc phiên nó giá nó có tăng nhưng nó giá nó gì ạ thấp hơn thì đấy chính là một trạng thái phân phối ạ bao nhiêu bạn biết điều này đấy thế thì ở đây chúng ta cần phải theo dõi hết đúng không đừng có theo dõi nửa chờ chừng mà chúng ta lại gì ạ có những cái nghe mà không rõ nửa vời thì anh chị em comment là nó sẽ gì ạ sai sai là chúng ta gieo nghiệp ấy cũng phải nói trước gieo nghiệp cho nhiều người khác tại vì một số các bạn comment hoặc là theo dõi nó nửa vời nên chúng ta thấy là chúng sẽ phân tích từng phần một để anh chị em có thể hiểu rõ được tức là chúng ta nói về phân phối đây là những cái điều mà chúng ta thấy là tiêu cực đúng không ạ tiêu cực ở góc độ này cái tiêu cực thứ hai anh chị em đấy là tiêu cực thứ hai là cái quá trình mà đây cổ phiếu nó đang gãy tuy rằng nó gãy cái vùng này này gãy cái vùng này đúng không gãy cái vùng vùng giá ở dưới này với khối lượng chúng ta gãy đường SMA khối lượng thấp và trong quá trình đi lên hồi phục tuy rằng khối lượng nó đã có sự hồi phục nhưng để có quá trình vượt qua những đỉnh khối lượng lớn như này về nguyên tắc vượt qua cái đỉnh lớn như này và những cái đợt đi lên này khối lượng nhỏ như này thì liệu có thể vượt qua ngay được hay không anh chị em để comment ạ liệu có thể tạo ra một hiệu ứng tăng mạnh nữa hay không đây là chúng ta nói về trạng thái tích cực có xảy ra đấy không ạ tức là khi mà cái cái phía trước đó là một cái đợt phân phối khá là mạnh đúng không phân phối khá mạnh và thứ hai là có những cái đợt mà khối lượng lớn tác động do nhóm nào chưa cần biết nhưng để nó chạy với 3 phiên chạy đà tăng liên tiếp mà để cho tăng mạnh thì cái điều này nó khó có thể tăng mạnh khó có thể đi tạo ra một sướng tăng mạnh thực tế ở đây Dũng đã thấy có hai cái trường phái ở đây bao nhiêu bạn đã thấy vừa rồi đi nghe ở một nơi nào đó thì bảo là thị trường tới đây tăng rất là mạnh và bỏ tiền nhiều vào để mua vào mua bất chấp sợ hãi cứ mua đi ạ mua đi ạ thì có thể comment số 1 ạ tức là đã có những cái diễn đàn làm những hội thảo hoành tráng thậm chí họ hô hào mua của cổ phiếu gì ạ VPS VPS VPS ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPS à, v, à, VPB thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ nếu anh chị em ai đã học về gì ạ a thì điều đó là điều dạ, không thể chấp nhận được nếu mà là tiếp tục mua những cổ phiếu dạng đấy tí giúp Phun sẽ phân tích cho anh chị em cái điều này nên rõ ràng là cái cái tư duy của chúng ta nhận thức của chúng ta nó ở mức thấp đúng không nên việc mà chúng ta không nhận ra được đâu là tốt đâu là xấu nên dẫn đến là chúng ta gì ạ mua bán chỉ nghe mách nước một ai đó và đấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại thế thì bây chúng ta lại tiếp tục phân tích tiếp tại vì trong cái chương trình này đó là chương trình mà Dũng muốn nói kỹ để anh chị em đưa ra tại vì nếu anh chị em sẽ thấy là giai đoạn đầu anh chị em sẽ nói là thấy là nó sẽ rất chung chung cũng biết là như vậy nhưng bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng nó đang phân phối đúng không có phải là trong quá trình phân phối mà nó tạo ra khối lượng ở đây tức là dao động để nó vượt qua trong một xu hướng đi lên như này thực sự là rất khó khăn Dũng không nói là không thể nhưng thực sự khó khăn với phần lớn các cổ phiếu và ở đây chúng ta sẽ là sự dao động này chúng ta lại quay trở lại dao động này anh chị em biết là có thể nó sẽ bị dũng như này trước khi một chu kỳ tăng trước khi một thị trường có một chu kỳ tăng mạnh bao giờ nó cũng xảy ra tình trạng như này nhưng xảy ra này có thể có một số trường hợp không quay trở lại tăng nên cái việc mà nó quay trở lại tăng mấy là quan trọng nhất nên ở đây chúng ta thấy là sau khi mà nếu trường hợp rũ bỏ và nó quay trở lại tăng thì điều đó là điều cực kỳ quan trọng nên trong trường hợp ở đây có quay trở lại tăng thì chúng ta lại quan sát thêm với chỉ số VN30 vậy chỉ số VN30 không biết là cái biểu đồ này nó có độ chính xác cao hay không tại vì Dũng đang có một chút nghi ngờ về cái chỉ số VN30 này tức là nó đang ngược lại so với chỉ số VN Index ạ à các bạn thấy không ạ các bạn có theo được không ạ đấy chúng ta sẽ thấy rằng là tức là hai cái này khi mà chúng ta phân tích chúng ta phải phân tích từng này vậy nếu cái chỉ số vn 30 như thế này mà chỉ số vn index khác chúng ta nhìn này quan sát một chút thì anh chị em có thể dựa vào đây để có thể nhìn ra điều gì hay không anh chị em có thể comment cho Dũng cái được không đấy tại vì phân tích mà cứ chung chung như thế nhiều người cứ cho tất cả vào một mớ để phân tích thì tóm lại là lẫn lộn nhau hết không biết là nó tốt thì nó xấu thì rõ ràng là các cổ phiếu blue chip nó đang được gì ạ không phải tất cả nhá nó đang được tốt hơn thị trường đúng không về cơ bản nó như vậy đúng không ạ chúng ta nhìn thấy dòng tiền nó có phải là rõ ràng là cùng là cái gì ạ VN30 thì chúng ta thấy là cái khối lượng trong VN30 nó đã gì ạ? rất là cao Đấy, kể cả so với đợt này cái quá trình rũ nó cũng không rũ mạnh lắm đúng không Đấy, và những đợt phân phối này nó không có tác động giảm nhiều nhưng nếu chúng ta nhìn với gì ạ ở vn index đây tất cả những đợt rũ này giảm rất mạnh tức là cái sự vượt trội về cái khối lượng khối lượng của các nhóm đầu tư nhỏ lẻ và ở đây cái nhóm đầu tư big gì ạ, lớn là ít hơn ok đây chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta xem là xem được góc nhìn đầu tiên đã đúng không đúng không góc nhìn đầu tiên đã thế thì trước khi mà chúng ta nói về cái đợt này thì chúng ta sẽ lại chứng minh được nữa cả quá trình này này bình thường anh chị em nào mà mua theo cái chiến lược của Dũng đưa ra thì đều là có lợi nhuận thậm chí lợi nhuận rất là cao bởi vì trong quá trình này thì phần lớn các chuyên gia đều khuyến nghị đứng ngoài thậm chí là phần lớn các chuyên gia đều đang khuyến nghị đứng ngoài đây nên thực tế đứng ngoài hay không bây giờ chúng ta sẽ chưa phải phân biệt ra là đứng ngoài thì đứng ngoài cái gì và tham gia tham gia cái gì giả sử bây chúng ta thấy là giai đoạn này nếu chúng ta đứng ngoài thì chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội cả một cái cơ hội của cổ phiếu gì ạ Vingroup và chúng ta mất cơ hội nhưng bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi ở đây chúng ta sẽ lấy một cái ở phía trên là biểu đồ nhìn chung phía dưới là biểu đồ của VN Index à, của của cổ phiếu được chưa anh chị em sẽ có thể so sánh cái cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu VHM nha yeah anh chị em có thể comment cho Dũng là VHM với dạng quan sát như này chúng ta chưa nói phân tích kỹ anh chị em quan sát như này với những cái gì mà Dũng hay chia sẻ thì chúng ta có thể dự đoán VHM cổ phiếu này có thể tạo ra một trend tăng mạnh được không chúng ta sẽ phân tích tại vì bây giờ chúng ta đang đây ạ cái nhóm blue chip nó đang ảnh hưởng đến thị trường nên chúng ta mang blue chip ra để phân tích được không tức là bây giờ thị trường dòng tiền đang tập trung vào nhóm blue chip nên rõ ràng là nó không phải xoay quay mà nó đang trong một gì ạ à, xu hướng tăng nên bây giờ chúng ta mang cái cổ phiếu blue chip để chúng ta phân tích dòng tiền đúng không ạ theo anh chị em có được không nên trước khi chúng ta gì ạ à, thấy rằng là rõ ràng cái cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu VHM là không thể tăng được và nếu có tăng thì nó cũng gì ạ à, không đi được xa được bởi vì một là cái biên độ đây nó giảm quá là sâu chúng ta nhỉ sâu đấy là 11 phần trăm nên để nó tạo ra pha tăng Dũng tạm thời nói là còn rất là lâu nha còn rất là lâu chúng ta lấy một cái dòng họ khác của gì ạ à? của VRE VRE vừa rồi có kết quả kinh doanh khá tốt so với gì ạ nhóm của gì ạ à, Vingroup thì chúng ta thấy là nếu VRE ở trong đoạn này thì anh chị em có thể nhìn thấy là VRE có thể tăng ngay hoặc là tăng đột biến trong đợt này được hay không nha yeah. anh chị em có thể comment phân tích từng cái á, VRE, VRE, tại vì từ cái này chúng ta tự phân tích ra được đúng không rõ ràng là ở đây nếu nói về chúng ta gọi là vùng hỗ trợ thì chúng thường mọi người sẽ nói là vùng hỗ trợ đường 150 và ở đây dưới là đường 200 hoặc nếu chúng ta nhìn về mức giá ở vùng dưới này thì chúng ta thấy là đây là một vùng hỗ trợ mạnh tuy nhiên áp lực ở phía trên này rất là lớn đây là khối lượng lớn này đây cũng là đợt những khối lượng lớn để vượt thoát ra khỏi cái gì ạ cái sự bán tháo ở chỗ này để cổ phiếu có thể đi xa từ vượt qua 40 30 đến 40 thì ở điều này nó có xảy ra tốt hay không quá nhiều cả đúng không quá nhiều rủi ro quá nhiều khó khăn nhưng tại sao nhiều người lại mua cổ phiếu này và nắm giữ để đợi là nó tăng bởi vì vix nó tăng ạ có bao nhiêu cổ anh chị em đã nghĩ ra một chiến lược là mua cổ phiếu Vinhome mua cổ phiếu VRE bởi vì vừa rồi VIX nó tăng nên gì ạ chúng ta mua vào để mong rằng nó sẽ tăng theo nhà mình đã ai đã làm điều này thì có thể comment cái có làm điều này đúng không có thì có đi ạ không sao à tại vì ờ, thực tế thị trường nó là như vậy trừ các anh chị em gì ạ học qua dũng thì không làm điều này đúng không nhiều anh chị em là uh, sẽ sử dụng cái chiêu chiến chiến lược này để đầu tư thế thì trong chiến lược này anh chị em hiểu đơn giản này nếu cổ phiếu nó không đủ tích lũy thì nó không bao giờ đi theo dòng nha nó không đủ tích lũy thì nó không bao giờ đi theo dòng vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nếu cổ phiếu Vietcombank hay là BIDB nó không đủ tích lũy thì anh chị em mua BIDB hoặc là mua Vietcombank bởi vì nghe đâu đó thằng gì à VB Bank nó tăng mạnh nên sớm muộn nó cũng tăng có phải như vậy không có phải sớm muộn nó cũng tăng chúng ta đã có một cái tư duy giống hệt như vậy đúng không ạ bởi vì một vài lần trước gì đó nó đều tăng như vậy nên chúng ta có một số anh chị em uh, có tư duy như vậy khi mà đọc cuốn sách VSA này anh chị em ạ à, cái tác giả này thì cũng cần ông trong cái chương đầu á, thì thực tế ông đã nói là ông đi học dạ, một người thầy người thầy mà người thầy này là Tom William Tom William là học gần như là học trò của gì ạ à? của Wick week off là những người mà gần như là sao chép toàn bộ các diện giá trị của Lee Mo và Dow anh chị em nhở thế thì rõ ràng là gì ạ với những cái chiến lược mà anh chị em thấy ở đây mỗi một cuốn sách người ta sẽ viết ra một ý tưởng của họ mà nếu chúng ta học mà chúng ta không tập hợp lại được thì chúng ta thấy là sách nó cũng giống như là tờ giấy thôi ạ giấy không có ý nghĩa gì cả nên chúng ta cần phải gì ạ mỗi một chiến lược chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất nha anh chị em nhớ nha hiểu rõ bản chất à, Dũng tiếp tục phân tích thêm tại vì bây giờ chúng ta đang nói là blue chip ảnh hưởng đến thị trường chung bởi vì rõ ràng so sánh VN30 và đấy, thì đây dòng tiền đang tập trung vào VN30 đúng không phải rõ ràng như vậy chính xác đây là ông tổ nên tất cả ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là đọc những cuốn sách của Liam Moore là sẽ giúp chúng ta hiểu rất là nhiều chứ thay vì chúng ta đọc ờ, bây giờ trên thị trường ờ, do chứng khoán nó lên nên các tác giả xuất bản bao nhiêu sách ra thực tế bao nhiêu bạn đã mua bao nhiêu sách về mà không đọc cuối cùng hoặc là đọc chúng ta không áp dụng được comment cái comment số 4 đi mua bao nhiêu sách về cuối cùng không đọc được hoặc đọc được chút đấy ạ hiểu một chút đấy ạ những cuốn sách mà anh chị em đọc được theo Dũng nhé theo Dũng thôi mà có thể giúp chúng ta một là đầu sách của Mac Mini anh chị em ghi vào những đầu sách mà Mini Mac Mini hiện tại có bốn ba đầu sách ba ba đầu sách ạ ba đầu sách đấy Mac Mini có ba đầu sách một đầu sách có thể một số anh chị em không biết sách đầu tiên à, thứ hai là gì ạ William O'Neill William O'Neill hiện tại William O'Neill cũng có khoảng độ 4 đầu sách gì đó, 4 hoặc 5 đầu sách gì đó. William O'Neill thì có cuốn sách ở 24 bài học này. Đấy, hoặc là chiến lược đầu tư này, hoặc là làm giàu qua chứng khoán. Tóm lại là William O'Neill có 4 đầu sách. Anh chị em phải nắm rõ được. Còn uh, um, VSA thì uh, có ba người có thể nói VSA đầu tiên cha đẻ PSA week off nên học cái gì học phải hiểu rõ bản chất của cái gì ạ tức là week off nên anh chị em có thể có những tài liệu có những một số tài liệu mà Dũng chia sẻ khá là nhiều rồi nên phải từng đợt Dũng mới gửi chứ không phải lúc nào Dũng gửi nên anh chị em thông cảm là sẽ có những đợt Dũng lại tiếp tục gửi Đấy, đặc biệt là những bạn nào đã học về uh, chiến lược đầu tư đột phá thì gần như là Dũng đã gửi trong cái món quà số 2 nếu anh chị em chưa nhận được thì có thể comment ở phía trên tại vì ba món quà Dũng đã gửi hết rồi à, tiếp theo được chưa đó là week off về giới thiệu sách một chút ạ tại vì à, Dũng thấy rằng chúng ta cần phải biết ạ thứ ba là sách của Livermore tất cả các sách Livermore Livermore thì có hai cuốn sách mà ông không viết đó là chết vì chứng khoán và hồi ức của thiên tài chứng khoán hai cuốn sách đấy là gần như là phỏng vấn còn một cuốn sách mà ông viết mà Dũng vừa gửi tặng món quà số 1 đó, đó là làm thế nào để đầu tư chứng khoán làm thế nào để đầu tư chứng khoán thành công đấy là cuốn sách mà ông tự tay ông viết nên chúng ta thấy là những gì mà người ta tự viết thì bao giờ đó cũng chân thật hơn so với gì ạ và những gì mà đấy. hoặc là anh chị em thấy là cái giáo trình VSA Dũng uh, gửi tại anh chị em thấy là đấy là đầu giáo quyền độc độc quyền đấy, một số nơi có cóp nhặt và chuyển sang của mình nhưng chúng ta thấy là sẽ bị thiếu bởi vì chúng ta nó không đầy đủ tuy nhiên thì uh, nguyên lý thì Dũng thấy rằng là có một số các anh chị em học nó bị sai sai về nguyên lý tại vì một ai đó có thể đào tạo dạy nó không đúng nên nó bị sai bao nhiêu bạn thấy là học vết A thực sự là khó có thể comment cái ạ comment số 1 đi ạ nhưng nếu hiểu về nguyên lý của nó thì đầu tư chứng khoán kiểu gì cũng thành công chắc chắn thành công nó liên quan đến các quy luật quy luật gì ạ à? cung cầu phải hiểu rõ quy luật cung cầu hiểu rõ về quy luật nỗ lực thành công hiểu rõ về quy luật gì ạ à? nhân quả ba quy luật đó phải hiểu rõ nó đến từ ba quy luật đó nên thực ra đọc cái cuốn sách đấy là khó rồi dũng đọc cũng hơi khó thế là hồi trước dũng có nhớ là dũng vừa phát hành cuốn sách đó ra thế là một bạn nào đó bạn đến bạn dạy luôn dạy luôn trên tức là dạy luôn vẫn còn có gì ạ có cái cái cái cái cái cái, cái à, tên của Dũng trong cái cuốn giáo trình đó và Dũng thấy rằng là Dũng xem thì thật ra là nó không đúng cái gì rồi mà Dũng chia sẻ trên giáo trình đó nó không đúng á nó không đúng thế nên nếu ai lại nghe vào đó thì sai thành sai đấy là cái mình nên chúng ta cần phải biết là sai đúng là nó phải chúng ta ứng dụng vào được nó thành công thế thì ở đây chúng ta sẽ là những cái sách à, như vậy thì anh chị em đấy là thực tế chúng ta thấy là Dũng không biết rằng là trên thị trường nó nhiều lắm nó có những cái là trăm mẫu hình này uh, giao dịch thì kiếm sống này có ai đọc cuốn sách giao dịch kiếm sống không hay sóng hay này hay là nến này ichimoku tất cả những cuốn sách đó thực ra là anh chị em lên mạng đây và nó cũng gì ạ nó không kỹ bằng nó không sâu bằng ở trên mạng ạ nó không thực ra chúng ta mua những cuốn sách đấy nó không tốt bằng chúng ta theo dõi trên mạng tại vì trên mạng đặc biệt là một số anh chị em uh, nói về forex thì dạy cái đấy hay lắm bao nhiêu bạn dạng thấy là những cuốn sách mà trên mạng hay là những chia sẻ trên mạng của một số anh chị em forex còn hay hơn những cuốn sách về Ichimoku sóng hay Elliot ớt tổng số khác Dũng không biết nhưng rõ ràng cũng theo dõi uh, một số ở trong trong đó thì thực sự uh, đặc biệt là nến thì nhiều nhiều cái chia sẻ về nến rất là hay nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là cuốn sách nhiều cuốn sách về đọc nó không hiểu và chúng ta làm cho chúng ta thấy là mất thời gian nên có những cái chúng ta thì cần phải lựa chọn hôm trước có một bạn bạn cũng đi mua sách thì Dũng bảo là đọc sách thì bạn muốn đầu tư cái gì phải hiểu mong muốn của mình là gì thì trước khi chúng ta đọc chúng ta phải có thì có mục tiêu trước ok bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói thêm các cổ phiếu mà chúng ta nói về những cổ phiếu mà nó đang không tốt trước phải không ạ phải nói trước với những không tốt thì tập trung vào những cổ phiếu để cho chúng ta thấy là không bị bị sai không bị lầm lỡ đúng không cổ phiếu tiếp theo Vinamilk Vinamilk thực ra là này này nó đã có một khối lượng lớn ở đây nó có một khối lượng lớn ở đây về cơ bản thì Vinamilk nếu anh chị em để ý một chút thì nó có dấu hiệu gì không ạ Vinamilk ạ chúng ta đang nói về blue chip để tập trung cho thị trường chung ạ Vinamilk à, thực tế là những cái Vinamilk này nếu mà nói về xu hướng trung hạn xu hướng dài hạn xu hướng ngắn hạn nó đang là một cái gì cổ phiếu rất là không tốt anh chị em nhé xu ngắn hạn xu trung hạn đều lực của chúng tôi đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là khối lượng này khối lượng theo tuần ở đây rất là xấu anh chị em khối lượng theo tuần ở đây rất là xấu nên chính vì vậy mấy một cổ phiếu như này để đầu tư ngắn hạn trung hạn dài hạn đều là không ổn Đó. thế thì ờ, một số anh chị em đang đấy là vì chúng ta chưa hiểu rõ về VSA đấy xin lỗi bạn gì đó nên chúng ta thấy cái việc này là pin có phải không ạ vậy đây có phải là pin không hay nó là đỉnh nó rơi à câu chuyện ở đây câu chuyện đây nó là pin hay là đỉnh nó rơi thường pin nó đang diễn ra ở đáy nữa một là diễn ra ở đáy hai là diễn ra trong quá trình tích lũy bạn nhá ping nó phải diễn ra ở đáy hoặc là diễn ra trong quá trình tích lũy vậy đây nó là tích lũy hay là đây nó là phân phối ạ anh chị em đây nó là tích lũy hay là đây là phân phối đây là phân đây là phân, tích lũy ở đây phân phối vậy tinh ping nó nằm trong quá trình tích lũy nó không phải nằm trong quá trình phân phối vậy chúng ta chỉ cần sai cái gì ạ à? sai cái cách tính thôi là chúng ta đã dính đòn ngay đấy ạ anh chị em hiểu không nên uh, ờ, pin nó hỏi đấy. nên cổ phiếu này giả sử cứ cho là pin đi thì anh chị em nghĩ nó lên mạnh được không nó có lên mạnh được không nó quay đầu tăng được không nên nhiều anh chị em hôm trước có bạn bạn nói là cổ phiếu này em mua em nắm giữ Đấy, mua không biết là giá bao nhiêu còn nếu bạn mua giá 96 không biết bạn có đéo ạ 96 à 98 hôm đó nó về 96 bạn có bắt cắt hay không thực ra cắt hay không Dũng không biết là chúng ta vì chúng ta có gì ạ à? cắt hay không nó để do phương pháp của chúng ta nên cắt hay không hôm nay Dũng bảo là cắt hay không thì không thể biết là cắt hay không được đúng không nên thường là chúng ta vì chúng ta yêu Vinamilk từ ngày xưa ngày xưa tại vì Vinamilk mua sau đó một vài năm nó lên thế là chúng yêu và chúng ta yêu đến mức là điên cuồng và bây giờ một số anh chị em cứ bảo mua Vinamilk nó thành công vậy ai trong chúng ta vẫn thấy là là chúng ta vẫn bị mắc một cái là ngày xưa chúng ta yêu một ai đó thì bây giờ chúng ta vẫn yêu trong khi đó bây giờ nó bị nghiện ma túy nghiện xì ke rồi nhưng vẫn yêu anh chị em hiểu không ạ hiểu ý nghĩa của đấy không ạ sản phẩm mới không có công nghệ mới không có nhà máy mới thì có thì không không biết nhưng tóm lại là chiến lược kinh doanh đúng không có sản phẩm mới có công nghệ mới không kế hoạch lợi nhuận bao nhiêu phần trăm 10 phần trăm một năm không đến 10 phần trăm một năm thì làm sao mà có thể tạo ra tăng trưởng được nhà mình đã hiểu chưa cổ phiếu tăng trưởng nó phải gì ạ thỉnh thoảng nó giảm sâu quá đến hồi tí giảm sâu quá nó hồi tí thì bảo bắt đáy trúng điểm đúng không đấy nên Vinamilk anh chị em thấy không blue chip ấy blue chip chúng ta lại quay trở sang nhóm ngành khác đấy ạ tại vì nghe mà Dũng nói blue chip sau đó nhảy vào mua blue chip mà chết thì lại bảo là tại số bị mua blue chip hôm trước là nghe DVD à, chia sẻ blue chip nên thu lỗ đúng không có phải không ạ Đấy, nên anh chị em nhớ nha tất cả những cái gì Dũng chia sẻ thì ờ, bạn nào mà nghe nó chưa đúng sai chưa đúng chưa hiểu kỹ mà lại bảo là Dũng bảo là dòng tiền đang tập trung vào blue chip nên mua vào thì lúc đó chúng ta thấy là sẽ rất là sai sai nhiều thứ khác nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ gát gát cổ phiếu này có lên được không cổ phiếu ờ, dầu khí nhiều người thích lắm rất nhiều người thích vậy nếu có lên thì lên được không anh chị em nếu có lên được lên được không Đấy. comment cái Dũng bây giờ Dũng hỏi phân tích ờ, để cho một số anh chị em đã biết thì tự nhiên phân tích được thôi tại vì tự nhiên Dũng phân tích thì ờ, nó nó lại quá đấy thì nhân là thế này nhìn một cổ phiếu xu hướng trung hạn dài hạn ngắn hạn thì rõ ràng nó đang này dùng trung hạn nó đang có bị vi phạm một chút này Đó. dài hạn chưa vi phạm ngắn hạn thì đang có vấn đề về góc độ nào đó tuy rằng trên ở kênh trên thì nó vẫn đang là chen tăng bởi vì những đáy sau này vẫn cao hơn chứng tỏ là nó chưa phá vỡ hoặc là những cái đỉnh sau này tuy rằng là nó chưa phải cao hơn hẳn nhưng nó chưa phá vỡ tuy nhiên các bạn thấy là một cái cổ phiếu mà nó từ cái đỉnh này này nó rơi xuống ở cái vùng đáy này, này ở mức quá cao khoảng 16 phần trăm thì không bao giờ nó có thể đi lên được ngay nếu nó có đi lên được ngay thì nó cần phải thời gian ở phía trên này rất nhiều cái, cái kẹt vốn từ người bị kẹt ở trên này rất là nhiều cái thời cái thời điểm nó giảm 70 phần 16 17 này với cái việc khối lượng lớn kẹt ở đây rất là lớn nên cổ phiếu này để hồi phục rất là thấp đấy là một cái thứ hai là khối lượng ở những cái vùng này này có những cái quá trình đỡ cung nó cũng rất là thấp nên nó không thể tạo ra cái sự đột biến được tại vì cái sức mạnh ở đây nó không có một lượng lớn chúng ta gọi là cái dòng tiền lớn tham gia vào ngay ở đây nên cổ phiếu này để tăng trưởng mạnh sẽ là không không có ở ờ, cổ phiếu PVD cũng là trong cái nhóm này để anh chị em cũng thấy nó tương tự như vậy tức là cái việc của nó nó gặp quá nhiều cái chắc trở bên phía trên này này quá nhiều rào cản bên trên này và từ cái đỉnh cao của nó phía trên này này nó rơi xuống tận xuống đáy này, này với cái việc mà 28 phần trăm thì gần như không có cơ hội để nó hồi vì phía trên này là những cái cản rất là lớn nên nếu có hồi thì cũng chỉ được một vài like một vài ly cho chúng ta kiếm được vài đồng bảng lẻ nhưng nếu có lỗ thì cũng chết rất là mạnh nặng anh chị em không ạ chết thì chết nặng còn được thì được ít nên một số anh chị em hỏi là có nên đầu tư hay không có nên bán hay không nên nếu nó là cùng dòng thì thực tế nó rất khó để chống lại anh nhỉ nó rất khó để chống lại đi ngược dòng của nó Đấy, cùng dòng cùng dòng nên uh, thấy là trên diễn đàn nhiều anh chị em mà là mua đi ờ, để năm sáu tháng nữa nó lên bởi vì nó tốt kinh tế nó đang hồi phục đúng không kinh tế nó đang hồi phục mọi thứ đang tốt mọi nhiều thứ nó đang rất là tuyệt vời đấy. thế thì tất cả cái đấy là cái mà nhiều người đang ở trạng thái như vậy vậy anh chị em thấy là không hiểu chưa ạ hay là bảo là cổ phiếu ờ, mua bán mua bán thế là hiểu vậy cổ phiếu này nếu mà Dũng chỉ hỏi là uh, PWO chẳng thế đang nằm dưới đường trung bình 20 à, ngày à 50 ngày nằm dưới đường trung bình 20 à, ngày thế là tín hiệu xấu bán hoặc là phân tích kiểu này nữa ở đây MACD này đây là MACD anh chị em ạ à. MACD hiện tại là cái đường à, xanh là đang cắt cỏ đang mặc ở dưới bán hay là thích thì phân tích Ichimoku à đây nó đang nằm dưới mây bán à, thích nữa thì phân tích ở đi đấy đi đang nằm dưới gì ạ à? dưới 30 à, ờ, có khả năng là nó đang là, vùng quá mua quá bán khả năng hồi à, thế là con này là có thể khả năng là hồi à, còn một vài cái chỉ báo khác nữa thế hay là thêm một chỉ báo này nữa thì trên chỉ báo là trên này bán cái này có thể mua cái này có thể cũng chả biết là phải làm gì nữa cái này cũng chuẩn bị mua rồi cái này thì nó dao động nhiều quá chả hiểu nữa thế thì rõ ràng thế nào như thế thích hơn hay là như nào thích hơn ạ anh chị em hiểu không ạ đấy phân tích như vậy đấy Đấy. tất cả như thế chúng ta sẽ bị loạn đầu chúng ta bị loạn hết cả lên tâm trí tự loạn hết cả lên nên câu chuyện ở đây là gì ạ khi bị loạn thì chẳng biết là điều gì sẽ diễn ra Thôi, bây giờ chúng ta chắc phải ờ, phân tích nhanh một chút tại vì không không có điều đủ thời gian. À, chúng ta đã thấy là ngành dầu khí, ngân hàng, anh chị em có để ý này, ngân hàng, các cổ phiếu ngân hàng đang là tích lũy, tích lũy, tích lũy. Vậy nhóm ngân hàng đang tốt hơn tất cả phần còn lại của một số cổ phiếu đang tăng chưa? À, đang vừa rồi qua. Nhỏ tốt hơn uh, Vinhome chưa? Tốt hơn uh, Pao Pao chưa? tốt hơn gì ạ à? vích chưa vậy ACB về cơ bản xu hướng tốt hơn các cổ phiếu khác chưa ạ đó là đó điều gì chúng ta có thể mua ACB ạ bây chúng ta sẽ bỏ cái kịch bản là trường xấu với tốt đi ạ bây giờ chúng ta này câu chuyện đấy à cái này là cái mà nguy hiểm này cái này nguy hiểm này cái này mới là cái nguy hiểm này chúng ta có thể dự đoán thị trường ngày mai chắc chắn là lên hay chẳng ngày mai xuống chưa hỏi đầu tiên là anh chị em có thể dự đoán thị trường ngày mai lên hay thị trường ngày mai xuống mạnh chưa có ai nói là thị trường ngày mai lên hay thị trường ngày mai xuống mạnh cho dự đoán được không 100 phần trăm được không ạ không thể dự đoán được đúng không nhưng tất cả các cổ phiếu mà đang ở kênh trên anh hiểu nhỉ các cổ phiếu đang ở kênh trên mà xác nhận với khối lượng lớn thì sao nếu cổ phiếu gì ạ à, ACB vì nó chưa vượt đỉnh nó cũng chưa có thể điều chỉnh thêm nhưng nếu nó có dấu hiệu vượt qua đỉnh này thị trường giảm mà cổ phiếu vượt qua đỉnh khối lượng lớn thì điều gì diễn ra chúng ta bán khi bán để để an toàn hay là mua khi mà nó vượt qua đỉnh thị trường ngày mai giảm giảm mạnh đi ạ giảm 30 điểm đi ạ cổ phiếu ACB tăng mạnh khối lượng lớn bán hay mua đấy bây giờ nó lại chơi một cái kiểu nó hơi khác một chút ạ tại sao lại mua à tại sao lại mua tôi đang nói thị trường xấu nhá tại sao lại mua anh chế bảo là bình thường thị trường vượt đỉnh thị trường xấu mà cổ phiếu gì ạ nó lại tích lũy đủ về gì ạ rũ này rũ này rũ hết mà thị trường xấu mà nó lại tăng khối lượng lớn thì chứng tỏ là nó khỏe hơn thị trường rất là nhiều nên khi mua rồi này nó sẽ cho chúng ta lợi nhuận vì nó đã hoàn thành anh chị em đã hiểu điều này chưa nên phân tích cổ phiếu mà phân tích theo kiểu vẫn như phân tích thì có kiếm được lợi nhuận không ạ không thể kiếm được lợi nhuận đây nó không phải chung chung mà tất cả câu nói câu nói là nổi tiếng của ai ạ thì xem một cái câu nói các anh em nhớ hôm trước cũng có chia sẻ một cái cái gì ạ một câu nói nổi tiếng gì ạ việc đoán thị trường là gì ạ việc mua trước và đoán mua tức là mua trước này và đoán mua trước và đoán thị trường ạ? thì rất nguy hiểm nhưng nếu có sự xác nhận khi nó hoàn thành mô hình thì nó lại đấy chính là lại là điều đặc biệt để chúng ta gọi là siêu cổ phiếu nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi ạ khác nhau thôi nhưng nó chưa xác nhận thì kệ nó khi nào nó xác nhận tính sau Hòa Phát thực tế Hòa Phát nhịp đầu tiên nó tăng ở đây và nó lên một đoạn có thể ngành thép đang được hưởng lợi rất lớn à, kết quả kinh doanh của thép rất là cao mọi thứ đang rất tuyệt vời đúng không vậy khi mọi thứ đang tuyệt vời cổ phiếu tăng tốc thì đó chúng ta cần phải làm gì ạ nhà mình khi cổ phiếu đang tăng tốc thông tin về ngành thép tuyệt vời múc hay là làm gì ạ mua không nhớ này cổ phiếu đang tăng tốc chạy nút rút khi mà thông tin tốt lại bắt đầu đưa ra đấy anh chị em ạ cần phải giảm dần bán dần thì sao thế thôi không phải bán hết bán dần ra thoát bởi vì các bác gì ạ à, đã lên diễn đàn để chém rồi thì phải bán đúng không bán dần đấy nên có anh chị em tại sao bán dần ạ à? hỏi tại sao bán dần cái ý nghĩa của bán dần là gì ạ ý nghĩa của bán dần giống như các quỹ nhưng bây giờ chúng ta nhà đầu tư cán bán cá nhân bán có thể bán một nghìn gì ạ bán một nghìn được bán một trăm được nhưng tại sao phải bán cái ý nghĩa của nó này khi bạn có một cái thông tin bán dần ra thì nó giảm cái áp lực về bình thường chúng ta rất khó để đưa ra quyết định bán anh chị em thấy rằng cái quyết định bán nó khó không ạ quyết định bán nó rất là khó nên để giảm bớt cái sự căng cứng thì hãy bán một chút đi giảm rất đi vì thế đi khi chúng ta bán ra và bình thường chúng ta chốt một phần lợi nhuận thì cái áp lực nó sẽ không bị cao quá nếu áp lực cao quá chỉ cần những lúc là rung lắc cái nhỏ thôi là chúng ta thoát ra hết và chúng ta thì uh, lại tiếc mà tiếc thì lần sau có bán không khi lần này mà chúng ta bán xong chúng ta tiếc tiếc sau đó thì lần sau chúng ta không bán nữa và cuối cùng nó lại rơi và chúng ta mất tiền anh chị em đã hiểu tại sao bán dần chưa tiếp tục Đấy, chúng ta về chúng ta nghiên cứu sâu cái này nhá Đấy, tại vì cái này là cái chuyên các tâm lý cổ phiếu Vietcombank Sideway như này những cổ phiếu này nếu có lên phải có động lực rất là lớn đúng không à, thế giới di động thì sao xu hướng tăng rũ bỏ tăng rũ bỏ khối lượng thấp nếu ngày mai phải tăng 3 triệu cổ phiếu sao thị trường giảm tăng lên 3 triệu cổ phiếu này sao anh chị em nào học trong cái chiến lược đầu tư đột phá hãy nghiên cứu kỹ cổ phiếu này nha Dũng chỉ nói như thế ạ anh chị em chiến lược đầu tư đột phá tuyệt đối không khuôn vặt không anh chị em nào khôn vặt nhiều lúc giờ chết không có chỗ chôn nữa nha cũng phải nói trước như thế khôn vặt tức là mua trước ấy. tức là chưa đạt yêu cầu mua trước chết không có chỗ chôn nên ở đây chúng ta thấy là dù là thị trường có xấu có tốt chúng ta vẫn vẫn phải có kịch bản cho từng trường hợp một nha tốt hay xấu thì phải có kịch bản FPT cũng tương tự như vậy đang siết chặt ở cổ phiếu FPT nếu có lên được thì khối lượng phải vượt qua thành cao nhất này khoảng 5 hoặc 6 triệu thường nó phải lên đến 8 triệu thì tốt ạ nếu có lên vượt qua thì anh chị em mua còn nếu mà thấp hơn khối lượng này hãy đứng ngoài hiểu chưa tức là nếu khối lượng mà thấp hơn giá thì nó phải phá phải trần thì càng tốt ạ không thì đứng ngoài đấy chúng ta thấy là mọi thứ nó có rất là các điều kiện khác nhau nên chúng ta thấy là dù thị trường nó có xấu hay là tốt thì anh chị em vẫn phải có những cổ phiếu tuyệt vời bởi vì chúng ta thấy là đã có những cổ phiếu xấu nó không lên được nhưng sẽ có những cổ phiếu nó sẽ tích lũy và nó chạy nó tăng tốc và nó chạy nên không phải gì ạ à, không phải là nó thị trường đang xấu mà cách là các bạn chọn cổ phiếu xấu hay tốt thôi ạ trong quá trình sideways đi ngang nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ thông thường nhiều người vẫn thua lỗ rất là lớn nhưng tôi cũng thấy rằng là nhiều những bạn mà học viên của Dũng cũng đã kiếm được nhiều lợi nhuận có những bạn thì không kiếm được về phần lớn chúng ta gì ạ theo dõi hoặc là quá nhiều các kênh để theo dõi nếu theo dõi quá nhiều chúng ta sẽ không làm gì hết trong nhóm này anh chị em thấy là có những cổ phiếu như ngân hàng này đang tích lũy rất là tốt STB và thị trường đó, nó có thể test lại những cái cổ phiếu này nó không thể phân phối ngay được nha không thể phân phối ngay được những cổ phiếu này nó không thể phân phối ngay được nó không thể phân phối ngay được một số trường hợp nó có thể rũ bỏ thì nếu trong trường hợp cổ phiếu ACB trong trường hợp này nó rũ bỏ thì nó có xu hướng trở thành gì ạ nó tạo ra gì ạ thị trường giảm sâu tất cả đều sàn hết giả sử như thế tất cả đều sàn hết giảm rất sâu giảm rất mạnh thì thông thường cổ phiếu ACB, Techcombank hoặc là STB một số cổ phiếu nó có xu hướng trở thành gì anh chị em biết không ạ thường nó hay diễn ra quá trình rũ bỏ hay là tạo ra pin tại vì trong quá trình tích lũy thì quá trình do một thông tin xấu cổ phiếu có thể bị gãy nhưng nó sẽ có có gì ạ à? trong vết A nó sẽ hồi phục rất là nhanh và sau đó nó tăng tốc rất là mạnh ai đã hiểu điều đó không đấy là sự khác nhau nên không mua trước không mua trước chỉ mua khi nó có yêu cầu nên gì ạ à, sell in May hay là Covid hay là bất cứ điều gì đó đúng không thị trường chúng ta đang để trend thì vẫn là trend đi lên nên để gãy trend giảm sâu điều này rất khó để xảy ra trừ khi gì ạ à, nó có cái, cái cái gì đó mà nó khủng khiếp hơn cả sóng thần chiến tranh hoặc là gì đó cũng không biết nhưng nếu mà quá trình tích lũy đặc biệt là những cái tích lũy như này thì thông thường xấu nhất nó sẽ rơi vào trạng thái đó là gì ạ rũ bỏ về đây sau rũ bỏ như này thì bắt đầu nó quay trở lại và nó đi lên tiếp theo nó sẽ tăng rất mạnh à. nhưng nếu cây rũ bỏ này khối lượng nó lớn hơn đây lớn ở đây thì hãy liệu chừng nha nhớ nha quan trọng là khối lượng cái rũ này nó phải lớn lớn hơn lớn đây mà gãy s SM20 lớn nhất so với những cái đợt lớn nhất thì hãy liệu chừng không có gì à? không có kịch bản nào là giữ cổ phiếu nên anh chị em nhớ cho Dũng cái kịch bản cuối cùng là nếu bị gãy nha gãy trong trường hợp bị gãy khối lượng lớn ở vùng này SMA 50 này SMA 50 khối lượng lớn hơn cái vùng cao nhất này thì không có lý do là giữ lại cổ phiếu không có lý do là giữ lại cổ phiếu bán hết bán hết luôn đúng không à, cái cổ phiếu VVBank á, là nó đang chạy nước rút hôm trước hôm nay qua hôm kia Dũng có xem dõi một cái bạn có comment thì uh, bảo là trên diễn đàn có một nhóm họ nói là khuyến nghị mua những cổ phiếu này cổ phiếu này đây là cái đang trong quá trình chạy nước rút thì không mua để cho nó chạy nốt ạ không mua nha anh chị em khi quá trình chạy nước rút thì để cho chạy nước rút còn không mua thêm ở đoạn này anh chị em hiểu không ạ cho nó chạy hết đấy ạ nên chúng ta trong đoạn này chúng ta chiến lược duy nhất là bán dần hết không nên bán sớm duy nhất nữa là bán dần này đấy là cổ phiếu gì ạ VBank còn bây giờ mua vào trong dạng giai đoạn chạy nước rút rủi ro rất là cao Được không? giai đoạn bắt đầu chuyển sang giai đoạn gì ạ à? quá mua đấy bắt đầu nó chuyển sang lại quá mua <coughs> tại vì khi thị trường nó thì ạ, nó nó nó ở trạng thái cân bằng trên à, cái xu tăng thì rất khó để khẳng định tại vì nó sẽ có cổ phiếu tăng có cổ phiếu giảm nên nói là thị trường giảm hay là cổ phiếu giảm thì với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành công thị trường cổ phiếu cuối cùng Dũng muốn gửi phân tích cho cổ phiếu này á đây là cái khi nó vượt đỉnh này khối lượng lớn mà nó chưa vượt qua cái đỉnh này hãy theo dõi thêm nha à, tại vì khối lượng nếu ngày mai khối lượng lớn nữa thì tính tiếp như thực tế là khối lượng ở đây rất là lớn mà vượt đỉnh khối lượng lớn mà chưa vượt được tức là cái lượng cung ra đây rất lớn nha cung ra rất lớn chúng ta sẽ không mua đây được cung ra lớn mà giá không đẩy ra lên được chúng ta có bao giờ chơi bài bán tay phải tay trái không ạ khi mà cổ phiếu VPBank tăng chúng ta có nhìn thấy là ai đó vừa thông báo là bán ra một lượng cổ phiếu rất lớn không ạ bởi vì người ta có một chiến lược đó là giả kéo lên và khi kéo lên phần lớn các chuyên gia của chúng ta bắt đầu nhảy vào mua vào sau họ lại bán ra quy trình kéo lên bán ra cứ tiếp tục kéo lên khi mà cổ phiếu lên nó kích thích nhà đầu tư cá nhân mua vào thông tin lại tiếp tục ra thông tin tiếp tục kéo ra là cổ phiếu lại tăng sau đó thì nó lại giảm tăng lại giảm tăng giảm và cuối cùng chúng ta thấy là cái việc mà bán bên phải mua bên trái bán bên phải mua bên trái là chuyện rất bình thường nếu chúng ta làm cái cuộc chơi đó khi mà cổ phiếu đang tích lũy thì chúng ta mua được rất nhiều bán rất nhiều cái trò chơi này là trò chơi của gì ạ các anh à, chị em bo cung làm chiến lược này rất là cao tức là vừa mua vừa bán cổ phiếu nên mình mở rất nhiều tài khoản khác ra để làm trò đấy anh chị em sẽ là rất nhiều trò chơi trong cái cuộc chơi đầu tư khoán này nếu chúng ta không nắm rõ ok thì uh, có lẽ nó cũng khá là là thời gian khá là muộn rồi thì uh, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ngày mai thị trường uh, diễn biến ra sao thì không có gì buổi trưa Dũng sẽ làm một cái uh, chia sẻ ngắn để anh chị em có thể theo dõi đúng không ạ nên chính vì vậy thì uh, để phân tích kỹ hơn thì anh chị em có thể comment đấy, các cổ phiếu ở phía dưới nhưng để mua hay là bán thì thực ra là trong này ngày mai là cái phiên Dũng nghĩ là cũng một cái phiên rất là nhạy cảm nên buổi trưa Dũng sẽ lại phân tích kỹ để chúng ta nắm rõ được giống như giai đoạn trước khi mà ông Chum lên thì ạ mọi người vào thị trường sẽ sập nhưng cuối cùng thị trường lại tăng đơn giản thôi ạ thì ờ, có nhiều cái cái cái tâm lý trái ngược nhau nên về cơ bản thì theo những cái gì mà Dũng thấy được thì nó sẽ có những cổ phiếu có thể giữ lại được để cho một chu kỳ mới còn những có những cổ phiếu sẽ bước vào một chu kỳ giảm rất mạnh nên chính vì vậy không phải cổ phiếu nào cũng tăng mà sẽ có cổ phiếu tăng và những cổ phiếu có thể sẽ rơi rất mạnh nên hãy thì trang bị cho mình gươm kiếm giáo mát để chiến đấu chứ không thể nào đánh tay không được một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và cả nhà chúc mọi người ngủ ngon xin cảm ơn